Thầy cho cho bắt đầu bài học ngày hôm nay phần 1 là mã lý thuyết. Một nhỏ định nghĩa. Chúng ta sẽ cùng xem tam giác đồng dạng là như thế nào. Các con chú ý lên màn hình cho thầy. Ngấm từng câu từng chữ cho thầy nhá. Hai tam giác gọi là đồng dạng. Hai tam giác gọi là đồng dạng. Với nhau nếu chúng có ba góc bằng nhau được chưa? Có ba góc bằng nhau và ba cặp cạnh tương ứng tỷ lệ. Vậy hai tam giác được gọi là đồng dạng khi nào? Khi chúng có ba cặp góc tương ứng bằng nhau và ba cặp cạnh tương ứng tỷ lệ. Chúng ta có một, có, một cái định nghĩa mới đó là tam giác đồng dạng. Ở lớp 7 thì cho chúng ta đã biết tên là tam giác bằng nhau đúng không? Tam giác bằng nhau là tam giác có ba cặp góc tương ứng bằng nhau. Đây cũng có tương ứng bằng nhau. Và có các cặp cạnh tương ứng bằng nhau. Nhưng sang chương trình 8 đồng dạng chúng ta chỉ cần các cặp cạnh tướng tỷ lệ mà thôi. Bằng nhau thì phải bằng nhau hết. Còn đồng dạng là tỷ lệ. Được chưa?